Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc câu hỏi. Kính bạch Thầy, vào 10 năm trước, con có hai lần mơ thấy mình tự nhiên nhỏ như hạt cát và cứ rơi xuống sâu thẳm. Con cố gắng mãi mới gượng lại được và tỉnh giấc. Sau đó khoảng 15 ngày, con bị một bệnh bất ngờ về máu. Bác sĩ bảo con không có cơ hội để cứu chữa nữa. Dân làng bảo con không bao giờ qua được vì thành mạch của con bị vỡ hết, không còn mạch để truyền máu nữa con không nghĩ bệnh tiến triển lại nhanh như thế. Nhưng con rất mạnh mẽ, con nói với bác sĩ kiểm tra lại và truyền cho con vào khe bàn tay. Nhờ 18 người anh em hàng xóm truyền máu mà con sống được đến bây giờ. Vậy thưa Thầy, theo như Đạo Phật thì 18 người cho máu con là họ trả nợ cho con hay là con đã nợ máu của họ ạ? À? Con xin tri ân công đức của Thầy. À, Đại chúng rõ câu hỏi của bạn này chưa? Tức là bạn ấy mắc một cái bệnh à, về máu, thế và các cái mạch của bạn là vỡ hết rồi. Thế nhưng mà sau đó rồi thì bác đề nghị bác sĩ truyền máu bằng các cái khe lòng bàn tay này. Đó. Thế và có 18 người hàng xóm, người ta truyền máu, người ta, người ta hiến máu cho bạn ấy và bạn sống được đến bây giờ không biết là được mấy năm. À, đây nói là 10 năm trước thì bạn câu hỏi của bạn hỏi là 18 cái người hàng xóm đó hiến máu cho bạn ấy là do người ta mắc nợ bạn ấy cho nên bây giờ phải hiến máu cho bạn ấy hay là bạn ấy mắc nợ người ta đại chúng rõ câu hỏi này chưa ừ. yeah. Dạ. Thế Thầy xin trả lời bạn này và đại chúng cùng nghe. thứ hết, ấy, chúng ta cùng nhau nhận định thế này về Pháp giới nhân duyên ấy, thì quả thật khó biết được ở cái đời này ai nợ ai. Chỉ có mắt Phật và các vị Đại Bồ Tát mới có thể biết chính xác mà thôi. Mà chính xác thì cũng chỉ khoanh ở trong một cái giới hạn nào đó thôi, một giới hạn thời gian nào đó thôi. Chứ còn nếu mà nói chúng ta biết chính xác thì khó lắm. Đức Phật, Bồ Tát biết chính xác ở trong một giai đoạn nào đó thôi. Ví dụ một nghìn kiếp trước, một vạn kiếp trước, người này với người này ân oán nợ nần nhau thế nào Ngài biết. Hay một tỷ kiếp trước Ngài cũng biết nhưng vẫn là giới hạn trong một cái khoảng thời gian nhất định. À, bao nhiêu tỷ kiếp trước, vô lượng, bao nhiêu kiếp trước Ngài cũng có thể biết nhưng nó vẫn cứ gọi là có khoảng thời gian. Mà. Cho nên ấy, nói chính xác là ai nợ ai quả thật là vấn đề rất khó vì dòng luân hồi là bất tận nó từ vô thủy đến giờ và tất cả chúng sinh đều có liên hệ ràng buộc chẳng chịt với nhau. Wow, đại chúng biết, tất cả chúng ta đều liên hệ ràng buộc chẳng chịt với nhau. Kẻ này lúc thì ta nợ họ, và có lúc thì họ lại nợ ta. Thật là khó biết, đúng không? Đại chúng đã nghe cái câu chuyện trong Kinh Pháp Cú đó, mà có bà lão mà bà cúng dường cho 60 vị tỷ kheo đấy, rồi sau đó thì chính bà lại được nghe Pháp và bà lại đắc đạo An Hàm trước cả các thầy. Thế sau đó thì bà mới lại giúp đỡ cho các thầy tu tập à, cúng dường hộ độ phương pháp phù hợp cuối cùng là cả 60 thầy đều đắc đạo cả à. thế lúc ấy là có một vị tỳ kheo nghe tin rằng cái bà lão này hộ độ rất khéo bà là cư sĩ tại gia thôi nhưng bà lại hộ độ cho chư tăng rất khéo để tu vào đắc thánh quả thế vị tỳ kheo này mới xin đức phật là cho con đến cái khu vực đấy thế vị tỳ kheo này đến ở à, à, cái khu cái làng của nhà bà lão này thế nhưng mà đến rồi thì vị biết bà lão này là bậc thánh rồi cư sĩ nhưng mà là bậc thánh cho nên là nghĩ rằng mình nghĩ gì bà biết hết cho nên là thôi sợ lại quay về về gặp phật xin là không đi đến đấy nữa vì ngại thế đức phật bảo ông phải đến đấy <laughs> không đi đâu khác được đấy mới là chỗ ông cần đến thế là lại phải vâng lời đức phật lại quay về à về thì bà hộ độ một thời gian là ông tu chứng quả là hán luôn khi ông chứng quả là hán thì ông mới nhìn lại phải không? mấy chục kiếp trước thì thấy bà là vợ mình nhưng mà kiếp với bà ác quá vì một cái duyên gì đấy mà bà làm cho mình phải chết Nghe không? ác ngài cũng hơi gọi là cũng hơi à, chạnh lòng chứ buồn thì a à, la hán không buồn nữa đâu nhưng mà cũng chạnh lòng thấy cám cảnh vợ con quái gì mà <laughs> lại làm mình chết thế lúc cái bà ấy ở nhà ngài thì ở, ở tinh xá bà ở nhà bà mới dùng tha tâm bà nhắc à, thôi thầy nhớ tiếp thêm một vài kiếp nữa đi nhớ tiếp thì ông nhớ tiếp mấy kiếp trước nữa trước nữa thì ông lại thấy bà cũng là vợ mình nhưng bà lại giúp đỡ ông rất nhiều à, nhiều kiếp trước nữa ông lại thấy bà là cái người hộ độ và giúp đỡ ông rất nhiều à, lúc này ngài mới lại thấy là đúng quả thật là ân oán nợ nần không biết thế nào À, đấy thì cái câu chuyện này ấy, để chúng ta thấy là hỏi rằng á, ai á, là nợ ai quả thật là cái rất khó. Chúng ta chỉ có thể khoanh vùng, khoanh thời gian là giai đoạn nào thôi. À, chứ còn cái luân hồi nó từ vô thủy này, chúng sinh nợ lần lẫn nhau, thưa đại chúng. Mà Đức Phật đã nói tất cả chúng sinh trong cái Pháp giới này đều từng đã là cha, là mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, vô lượng kiếp rồi mà đã là cha là mẹ là anh là em thì đều có nợ với nhau cả con nào trả nợ sữa của mẹ đúng không à, là máu thịt của cha mẹ đúng không rồi cha mẹ nuôi nấng đấy cho nên chúng ta nợ lần lẫn nhau thế cho nên chúng ta chỉ khoanh nếu khoanh trong một giai đoạn một thời gian thì chúng ta có thể nói được ai nợ ai trong cái giai đoạn này à, ai đang trả nợ ai đang mắc nợ đó. cũng giống như câu chuyện của bà mặt lợi phu nhân đại chúng cũng nghe rồi đấy mà ờ, bà có năm cái người hầu mà chăm chỉ lắm. Thế hôm ấy thì có bốn vị khanh bà ấy đi đến ờ, để viếng Đức Phật, thăm Đức Phật. Thế khi vào đấy thăm Đức Phật xong rồi thì ờ, bạch lên Phật xong thì Đức Phật mới nói là sau khi mà nói có những câu chuyện về thầy trò, tình thầy trò này khác. Thế Đức Phật mới nói này, bốn cái vị khanh kiệu cho cho con ấy là thầy của con trong kiếp trước đấy. <laughs> thế bà mới tá hỏa lên bảo mà con Bạch Thế Tôn này sao lại thế? Thế thì Đức Phật mới kể trong tiền kiếp á, bốn cái vị này là bốn cái vị tu nhưng mà họ cũng không phải là tu Phật giáo đâu. Họ chỉ là thầy tu mà của, của cái ngoại đạo thôi. Nhưng mà con là cái người rất chăm chỉ cúng dường, ủng hộ cho những vị này. Nhưng mấy vị này không chịu tu, cứ nhận con cúng dường xong là đi ăn, đi chơi, chơi bời, ăn với ngủ, chơi bời, không tu gì cả. Thế cho nên kiếp này con thì được làm hoàng hậu, họ phải trở thành người hầu của con đấy. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa hết nợ con đâu, đấy. cho nên là vẫn phải theo hầu con đấy thế thì bà bà mặt lợi thì bà rất là kính nghe đến thầy là bà kính lắm Ôi trời ơi thế con tội quá con lại bắt các thầy khinh hầu con thế này thì con tội quá vì bà là phật tử thân thanh mà đó thế và bà mới ra bà ra bảo thế con xin thế tôn là cho con ra con thả cho họ về thế mà ở đây mới có bốn ờ, vị thế còn một vị nữa đâu thì bảo một vị nữa đang ở nhà mà dọn vệ sinh cho cho con ở nhà đấy năm vị thầy một vị ở nhà thì dọn nhà vệ sinh còn bốn vị khanh kiệu thế bây giờ con ra con con thả trọ về thì bà ra bà nói bảo thôi thì cho tất cả các ngươi về không dám gọi là thầy vì bây giờ là người hầu của mình sao gọi thầy được thầy kiếp trước thôi thế nhưng mà bốn vị này là cứ nằng nặc không về chúng con không thể bỏ bà được chúng con không thể rời bà được ừ, chúng con không đi được đâu bạn chúng con cứ phải ở đây hầu bà cơ đấy thế đức phật bảo đấy ta đã nói nó chưa hết nợ mà ừ, chưa trả hết nợ cho nên không thể cái tâm nó trói thưa đại chúng Nhé? Cho nên có nhiều cặp vợ chồng thế đánh nhau sứt đầu mẻ chán ra, chửi nhau suốt ngày nhưng mà cũng không bỏ nhau được vì nợ chưa hết đấy thưa đại chúng. Lạ lắm cơ. Cái này thì đúng là chỉ có học Phật mình mới có thể thông cảm được cái chuyện này. Đó, thế đấy, thế đấy là bốn cái người hầu này đang mắc nợ bà ấy. Vẫn phải trả đấy chứ thưa đại chúng, đấy, trong kiếp đấy. Đó nha thế thì ở đây này kể mấy câu chuyện đấy để chúng ta thấy cái chuyện mà xác định ai nợ ai là cả một vấn đề. Với con mắt phàm chúng ta thì thật là khó biết. Và nếu mà muốn biết ấy, thì cũng chỉ khoanh ở trong một cái khoảng thời gian nào đó, mấy kiếp, bao nhiêu kiếp thôi, thì chúng ta khoanh lại được. và Ví dụ như trong kiếp này, mình đi vay nợ của người ta thì mình biết là mình nợ người ta, đúng không? Thế giờ ví dụ mình đi vay của người ta, xong rồi mình bảo ơ, xong mình không quỵt, mình không trả người ta, lại bảo gì anh nợ tôi kiếp trước, sao mình nói thế được? <laughs> mình đi vay của người ta thì mình phải là nợ người ta. Thế xong bây giờ mình nợ, mình nào tôi không giả anh nữa vì anh kiếp trước anh nợ tôi, nhưng bây giờ tôi quỵt của anh đấy thì sao? cái chuyện đó không được đức <laughs> đại chúng thế rất là phi lý đúng không nha thế còn ở đây á, à, có một cái nhìn nữa mà trong phật giáo chúng ta cũng có thể gọi là chúng ta là người phàm chúng ta cũng có thể suy đoán một chút mà nếu mà cái người đấy có cái duyên nợ mà phải trả mình trong cái kiếp này nhé cái nợ của người đó mà trong kiếp này người ta phải trả có những cái nợ phải nhiều kiếp sau mới trả vì chúng ta biết đấy, cái nhân quả nó có phải là một thời đâu, nó có ba thời. Và có cái cái gọi là hiện báo, tức là báo ngay trong kiếp này. Có cái là sinh báo là sang kiếp sau mới báo, có cái là hậu báo là nhiều kiếp về sau mới báo. Đấy, nhân quả nó như vậy. Thế cho nên cái đòi nợ cũng thế, không phải là họ đòi ngay trong kiếp này, có những cái. Thế nhưng có những cái nếu là báo đòi nợ ngay trong kiếp này thì thường nó được thể hiện trong những cái duyên. Ví dụ như duyên sinh làm gì? sinh ra mà phải có bổn phận với nhau. Ví dụ sinh ra làm cha mẹ với con cái, rồi là đến với nhau làm vợ, làm chồng, đó có trách nhiệm với nhau phải có. Thì đấy là những người có duyên nợ phải trả trong kiếp này. Tức là nó sinh ra giống như mình phải có bổn phận. Ví dụ mình sinh ra con thì tự nhiên mình phải có bổn phận với con, có phải không? Mình là cha mẹ phải có bổn phận với con mà mình không làm tròn cái đấy xã hội người ta lên án đạo đức lên án pháp luật người ta cũng can thiệp sinh con ra mà vứt con đi không được người ta cũng cũng bị bị pháp luật can thiệp luôn tức là cái mà trong hiện đời nó bắt buộc anh phải thực hiện những cái nghĩa vụ những cái bổn phận này Đó. đại chúng hiểu không nào Đó. ví dụ như chúng ta là công dân của đất nước này chúng ta phải có bổn phận với cái đất nước này xây dựng bảo vệ đất nước này đấy thì chúng ta có duyên nợ với đất nước này kiếp này phải có cái trả nợ với đất nước này đấy, chúng ta có duyên mà sinh ra con thì cái đứa con với mình là con duyên nợ với nhau có thể mình phải trả nợ nó hoặc có thể nó nó trả nợ mình à, cái duyên nợ thì nó sinh ra có những cái bổn phận những cái nghĩa vụ không làm không được thưa đại chúng sinh ra kiếp này trong cái quan hệ mà không làm không được thì đấy thuộc về có nợ nần trong kiếp này đấy phải trả nợ đấy nha không? không làm là áy náy không làm là bị người ta chê cười không làm là không tròn bổn phận thì đúng là có cái nợ lần trong kiếp này phải trả rồi đấy. Thế còn nếu mà họ không có mắc nợ mình trong kiếp này thì họ sẽ sinh ra ở cái duyên gì? Cái duyên họ không có ràng buộc gì với mình. Ví dụ họ chỉ là người hàng xóm hay là người đâu đó họ thực sự là không phải có trách nhiệm gì với mình. Phải không? Hay là ví dụ một người ở miền Bắc, một người miền Nam, mình cũng không có trách nhiệm gì với cái người đấy, phải giáo dục người đấy. Ờ, hay là người ở nước ngoài với người Việt Nam thì họ không có trách nhiệm gì với mình cả thế thế thì như vậy gọi là họ không mắc nợ mình ở kiếp này ví dụ người nước ngoài ờ, dân mình ở đây bị bão lũ vào thế nhưng người dân ở nga người dân ở mỹ họ gửi viện trợ về ủng hộ cho cái vùng bão lũ mặc dù họ không có thân quyến không có ai ràng buộc họ với cái dân bão lũ họ chỉ vì họ có cái tâm thương người họ gửi đồ viện trợ thì, thì lúc ý mình là mắc nợ họ đấy à, họ vì lòng tốt ừ, mà làm hay là cái người hàng xóm mình họ cũng chẳng có bổn phận gì phải nuôi dưỡng mình phải giáo dục mình phải, không? phải lo cho mình cả họ là hàng xóm thôi như vậy là họ không mắc nợ mình trong kiếp này thế còn chỉ có bố mẹ mình và anh em ruột thịt mình là nợ nần với mình vì không lo cho mình thì thì không tròn bổn phận rồi xã hội làng xóm người ta chê cười người ta chê trách vào thì đó chúng ta có thể tạm thời lấy những các cái tiêu chí đó để chúng ta có thể phán xét nào những người có duyên nợ với nhau trong kiếp này chứ cũng chưa thể nói được xa xôi nhiều kiếp đâu trong cái phải trả nợ trong kiếp này thôi nghe không những người ta không có bổn phận gì với mình không có trách nhiệm gì với mình người ta không bị dính dáng thì đấy là họ có thể không mắc nợ mình trong kiếp này đó. thế còn nếu người ấy mà phải có bổn phận ví dụ làm cha và làm mẹ của mình anh em ruột thịt vợ chồng con cái của mình thì họ phải có bổn phận có trách nhiệm thì đấy là họ có nợ với mình, có duyên nợ với mình nhé. Vậy thì ở đây á, cái việc bạn này bạn hỏi 18 cái người mà cho bạn lấy máu á, chỉ là người hàng xóm thôi, không phải ruột thịt, ruột già gì cả, thì bạn ấy như vậy là mắc nợ họ đấy. Phải không? Họ không có bổn phận gì với mình cả. Ở đây thì đại chúng biết là chúng ta ở đời này, ấy, chúng ta làm việc, ấy, thực hành các việc, nó chỉ có hai cái duyên. Cái duyên thứ nhất ấy, là chúng ta do nghiệp à, nó khiến nên chúng ta phải làm. Nghiệp thì trong đó có cái nợ nần, nó khiến chúng ta phải làm. Cái thứ hai là nguyện, nguyện mà chúng ta làm. Thường thì các vị Bồ Tát, các vị Phật, các Ngài là nguyện mà làm. Chư Phật Bồ Tát thực ra mà nói thì trong cái kiếp này chẳng có mắc nợ gì đối với chúng ta cả. Nhưng mà các Ngài có cái nguyện độ sinh, các Ngài làm theo nguyện Đại chúng rõ chỗ này không? Các Ngài là theo nguyện mà làm vì phát cái nguyện độ sinh. Thấy chúng sinh khổ mà cứu khổ cho nên các Ngài lăn ra các Ngài làm chứ không phải các Ngài mắc nợ mình. Đại chúng hiểu không? <laughs> không mắc nợ mình đâu. <laughs> các Ngài bây giờ là không còn nợ lần chúng sinh nào hết, chẳng qua vì, vì từ bi, vì nguyện mà độ sinh mà lăn vào thôi chứ mình đừng nghĩ các ngài mắc nợ gì mình phải đến để trả nợ không phải giống như là con mình đâu với mình đâu mình mắc nợ con mình mình phải phải trả nợ cho nó <laughs> à, không phải thế như vậy nhé còn hầu hết thì chúng sinh đều là do nghiệp duyên nợ nó khiến phải phải làm đó ở đây thầy nói rõ cái điều đó để chúng ta thấy nha vậy thì trong cái câu chuyện này bạn ấy hỏi 18 cái người kia à, 18 người kia là mắc nợ con mà phải cho máu con hay là không mắc nợ con con phải nợ họ cũng giống như chư Tăng, chư Ni chùa mình mấy hôm rồi mới hiến máu đấy. Không biết cái giọt máu ấy nó sẽ vào người nào, mình cũng không biết. Như vậy là mình cũng chẳng mắc nợ gì những cái người đấy cả. Chẳng qua ở đây là chư Tăng phát cái tâm Bồ Đề. à Mình phải bố thí, cũng chưa biết là bố thí cho ai, tức là chưa biết ai cả, giọt máu đến vai chưa biết. Thế như vậy quả thật là những cái giọt máu cho đi là không phải do chư Tăng đấy mắc nợ những cái người mà cần máu, phải không? Đấy, mà những người cần máu ấy chính là đang nhận những giọt máu này chính là mang nợ đấy, mang cái duyên nợ với chúng tăng. Và trong đó thì chư tăng có nguyện rằng những ai mà nhận những giọt máu này thì sẽ có sinh khởi được thiện tâm, à, phát khởi được những cái tâm lành thiện và hướng được về chân lý, hướng được về chính pháp. Đấy, trong khi mà cho máu là có cái nguyện như vậy. Ai nhận giọt máu của mình là như đấy là cái nguyện mà cái nguyện độ sinh, cái nguyện mà cái nguyện cứu độ, không? À, đó. Nhá, thế thì ở đây với trường hợp bạn này thì có thể tạm thời suy ra những người này là hàng xóm láng giềng, họ không có bổn phận trách nhiệm gì với mình, tức là trong kiếp này họ không có mắc nợ gì mình cả. Thực ra là như vậy, mình có ốm, có đau, họ cũng không có trách nhiệm. Phải chăm sóc mình, đấy là thân quyến của mình, nghe mới phải lo. Thế thì họ cho mình máu là mình mắc nợ họ, mình phải có cái ân, mình phải nhớ ân họ. Ừ, đó. Thế và Đức Phật thì cũng dạy chúng ta thế này, phải sống trong hiện tại, đại chúng hiểu nào sống trong hiện tại cho nên cứ căn cứ vào cái hiện tại mình ai cho mình mình đều phải nhớ ơn mà mình đều nghĩ mình phải có cái nợ ân nghĩa với người ta kể cả là cha mẹ mặc dù trong phật pháp thì nói cha mẹ nhiều khi là nợ con cái thế nhưng mà chúng ta nếu mà xét như vậy chúng ta sẽ mất đi cái đạo nghĩa phải không cứ bảo à, đây ông bà vì nợ tôi cho ông bà phải thế này với tôi thì chúng ta làm gì còn hiếu đạo nữa thế cho nên đức phật dạy chúng ta sống trong hiện tại ngay trong hiện tại này mình chỉ biết rằng người này giúp mình, người này cho mình dù là cha là mẹ anh em thì ta vẫn phải nhớ ơn và ta mắc họ một cái nợ ân nghĩa đó thì như vậy mới có đạo lý và xã hội mới tốt được chứ còn cứ cái gì cũng bảo à vì anh nợ tôi anh phải cho tôi anh phải giúp tôi thì cái đó làm gì có thể xây dựng được cái xã hội này những cái đạo đức tốt đẹp được có đúng không đại chúng đó vậy nên với câu hỏi này thì Thầy nói là chúng ta phải sống bằng cái thực tại. Ai trong đời này giúp ta cái gì là ta đều mắc nợ, ta đều nợ ân nợ nghĩa với họ và đều phải nghĩ cách đền trả. Nhé. Không kể người đó trong duyên nghiệp nào với mình, mình đều nghĩ ai giúp mình cái gì. Và uống nước thì phải nhớ kẻ đào giếng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ngồi dưới bóng mát phải nhớ cái người trồng cây. Ở đời là như vậy tất cả chúng ta đều phải sống trong đời hiện tại này chứ còn không nói cái chuyện xét quá khứ sâu xa mà xét quá khứ sâu xa như thế chúng ta có thể quên bất ân nghĩa à, ừ, quên bất ân nghĩa cái đó không tốt cho nên hãy sống trong hiện tại nhé